chỗ có tua cho nè chỉ tơ trô lô của mùa bông tư dư hao xí tu vấu thôi nè chỉ chia chia nè chỉ cho chia nu nọ mua mông trò tàu tua gió mẹ tay nhớ gì chỉ cho trai mò mẹ vào không lá chỉ do tua bò chùa tua sai trăng kể chùa kể nhường nhu chua chỉ to nhu chua mà lo tiệp nên bên sai chỉ to mà chia sanh thư ya ta sợ cho nia tai đã lâu chết chưa gió chỉ rông chảy chúa vào đá vào đá chỉ rông chảy chỉ tàu ta chúa ấy tu vào nè chỉ nhỏ ta vào cua không là chỉ tua nhu chua mà lo tiệp nê mê sai ư chỉ tua mà chia xanh thư ya ta xa cho mẹ tài đã lao trên chư nhu lo tiệp ư của chị rồng chúa vào đó vào đó chị rồng dành chị tao ta chúa ý đùa vào nè chị đồ ta vào của không là tổ lệ chỉ sao